Dạ, yeah. uh, TVA56 xin uh, mến chào quý bà con cô bác nha. Chào bạn uh, Dũng uh, An Lực Kiêu nha. Chào bạn uh, Hùng Nguyễn. Cảm ơn hai bạn đã đến với uh, channel TV256. Và dạ, hôm nay TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về về à, cái đề tài là một tổng bí thư ngu dốt hay là một tổng bí thư hám quyền thì à, cách đây là ba bốn ngày thì TV 256 đó có đọc được cái à, những cái lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng à, thì đăng ở trong cái um, trong cái trang nhà mà của uh, Nguyễn Xuân Phúc vậy thì uh, ông Nguyễn Phú Trọng đó ông nói như thế này à, quý vị nghe cho rõ nha đặc biệt bộ chính trị quy định cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư quản lý phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực thì à, khi mà nghe cái cái câu của Nguyễn Phú Trọng nói như thế á thì nói thật á thì à, TV phản phản ảnh ngay đó là một câu nói đầy ngu dốt của một nhà à, cầm quyền một người gọi là ờ, cầm đầu một cái đảng cộng sản mà nói một cái chuyện ờ, rất là ngu dốt như vậy đã là con người rồi mà chào ờ, cô Hoa Thiêu nha chào bạn Đồng Trinh mình là con người thì ai cũng phải có có cái lòng tham cái, cái sự thật là như vậy thôi làm con người mình không có thể tránh khỏi được cái lòng tham đâu cái lòng tham lòng ước muốn mình làm được một đồng mình kiếm thêm hai ba đồng nữa mình cố gắng mình làm việc về cái cái cái tham vọng về tài chánh về tiền bạc con người cũng có cái tham vọng không có ai tránh được hết đâu có ai sống mà không có vì đồng tiền đâu không có tiền rồi lấy lấy gì sống ta nó bắt buộc con người nó phải nó phải có cái sự mà ham muốn rồi mới làm việc cực khổ rồi mới kiếm ờ, những cái đồng tiền rồi mới tiêu xài được chào à, bạn Ngọc Hợp Lê Thị nha con người mà không tránh khỏi được về cái vấn đề tiền bạc hay là về cái à, quyền lực cũng vậy thôi con người mà ham muốn cái quyền lực thì uh, TV 256 thấy nó rất là bình thường mà nếu mà mình đó mà không có cái sự mà ham muốn quyền lực đó, thì mình ở ngoài mình đừng có tham chính mà đã tham chính rồi là phải ham muốn quyền lực ví dụ bây giờ đó mình à, vô trong quân đội đi quân đội cũng là cũng là à, mình muốn quyền lực đó mình mình đi binh nhất đi bên nhất thì mình cũng phải uh, tranh đấu để mà sau uh, ờ, lên binh nhì chứ biết bên binh nhì là mất binh nhất chứ xin lỗi <laughs> lâu quá rồi lại quên mình mới vô là mình binh nhì trước rồi mình mới lên là binh nhất binh nhất rồi cái đến uh, hạ sĩ rồi hạ sĩ nhất rồi trung sĩ rồi trung sĩ nhất rồi mới thượng sĩ thượng sĩ nhất con người mà chức vụ mà càng cao thì mình càng nhiều quyền lực thì con người nó mới tiến bộ được cái xã hội mới tiến bộ được ngay cái thời mà ăn long ở lỗ cũng vậy nếu mà mình không có sử dụng tiền á, thì ừ, người ta có thể tính bằng thức ăn ừ, mình mình dành dụm được nhiều thức ăn để mà mình uh, phấn đấu cho cái tương lai sau này nữa mình để nuôi gia đình rồi nuôi con cái ví dụ vậy nếu mà mình không dùng tiền con người cũng vẫn ham muốn thôi mình ham muốn uh, có một cái chiếc xe để mà mình chạy một cái chiếc xe đẹp hoặc là mình ham muốn có một cô vợ đẹp ví dụ vậy mình ham muốn có một cái áo đẹp ừ, cái đó là con người không có tránh được theo TV256 nhìn thấy thì không có tránh được nhưng mà mình thấy nó rất là đau lòng vì một cái người gọi là tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam lại kêu gọi những cái cán bộ dưới quyền của mình là uh, nằm trong bộ chính trị luôn là không có được gọi là tuyệt đối không có được cái tham vọng quyền lực một người mà không có tham vọng quyền lực làm sao làm việc được bởi vì á cái lời của ông Nguyễn Phú Trọng đó nó làm nhớ đó, nó làm TV nhớ đến cách đây 11 năm và lúc năm 2006 thì ông là à, được à, gọi là được bỏ phiếu á, chứ không phải bầu cử nói bầu cử thì nó thua vị lắm tại vì ờ, khi mà nói đến bầu cử thì mình phải nói ít nhất là phải có hai người phải không có hai người rồi nó có phải phải có vận động tranh cử à, thì mình mới nói gọi, gọi là bầu cử được đúng nghĩa được chứ bầu cử mà chỉ có một mình mình à, rồi đưa ra quốc hội rồi quốc hội phê chuẩn thôi rồi ông trở trở thành một cái người là chủ tịch quốc hội cái chức danh của ông là chủ tịch quốc hội và khi quý anh chị biết rằng đó khi mà ông lên cái cái cái chức vụ chủ tịch quốc hội đó thì ngay ngày hôm sau là ông đăng đàn lên ông nói ông nói một cái câu rất là rất là đối với cái xã hội mà dân chủ đó mình thấy rất là thô bỉ ông nói như thế này nè quý vị nghe có lọt lỗ tai không quốc hội bầu tôi làm chủ tịch thì tôi nhận lãnh chứ tôi hoàn toàn không biết nhiệm vụ phải làm cái gì hết đó ông nói một câu gọi là nó nó nó, nó tệ hại như vậy mình sống trong một cái thế giới dân chủ thì mình chứng kiến được uh, cũng như hai ứng cử viên người ta người ta tranh luận với nhau như thế nào và người ta tỏ thái độ là ham muốn cái chức vụ đó như thế nào và người ta nói lên cái tài năng của người ta cái tài năng lãnh đạo cái tài năng nếu mà tôi đắc cử cái chức vụ đó thì tôi sẽ hoạch định những cái chương trình cái kế hoạch của chúng tôi như thế nào thì mới đúng là một cái người gọi là mới mới mới mới xứng đáng với cái chức vụ đó thì cái đất nước mình đó, nó mới phát triển được còn anh đó, mà thí dụ anh không có ham cái chức vụ đó thì làm sao mà đất nước phát triển được vô phương bởi vì cái đất nước chúng ta đó nó nhưng nó dậm chân tại chỗ từ cái lúc mà mà ông Nguyễn Phú Trọng mà ông, ông cầm quyền tới bây giờ từ chủ tịch quốc hội rồi bước sang tổng bí thư một con người gọi là không có một cái kiến thức hiểu biết TV nói thẳng là, là, là, là rất là ngu dốt đúng không ông tưởng đâu là ông là một cái người thần thánh rồi là không có ham muốn con người mà không ham muốn là con người thất bại mình phải có cái ước mơ cái ước muốn ừ, mình phải có ước mơ là tôi ở một cái căn nhà uh, tiện nghi thí dụ vậy tôi ờ, thích mua cái xe mới hoặc là con người nhờ gì đó mà cả thế giới người ta mới phát triển mới văn minh mới tiến bộ chứ đâu có mà tiền bạc cái nhà cửa quyền lực như nhau ấy. nó không có khác gì hết cái quyền lực anh cũng phải phải mong muốn nhưng mà cái phân biệt một cái sự phân biệt rất rõ là khi mà anh hám ví dụ TV nói anh hám quyền hám quyền lực ấy. thành ra cái cái từ đề TV nói rằng là à, một tổng bí thư ngu vốn hay là một tổng bí thư hám quyền lực một khi anh hám quyền lực là khác hám quyền lực là nó ngoài cái sự ham muốn bình thường của con người hám quyền đó là là anh anh sử, sử dụng mọi cái thủ đoạn anh sử dụng mọi cái cái cái cái, cái anh có thể anh vi phạm tội ác vi phạm luật pháp để mà anh cướp đoạt anh cướp đoạt cái quyền hành trong tay của người khác à, cái đó là hám quyền hám lợi cái đó là tội ác cái đó đó thì thì thì chúng ta có thể lên án đó. những kẻ hám quyền hám lợi thì quý anh chị thấy rõ ràng đó thí dụ TV ờ, đưa ra cái cái cái điển hình đó là Hồ Chí Minh quý anh chị nghĩ Hồ Chí Minh là một tên như thế nào là một tên hám quyền đó Hồ Chí Minh là một tên là cướp chính quyền mà cướp chính quyền trong tay của chính phủ Trần Trọng Kim đây là những tên hám quyền hám lợi là những cái tên mà gây ra tội ác đối với dân tộc Việt Nam của mình và cái trường hợp thứ hai mà chúng ta thấy đó là ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy thôi quý quý anh chị em nhớ là cái cái cái đại hội sáu vừa qua ông bằng mọi thủ đoạn để mà ông giữ cái chức tổng tổng bí thư ông giữ nhất định gọi là không xuống ghế tổng bí thư dù ông đã quá tuổi rồi rồi ông đưa ra những cái điều luật gọi là nó bất hợp lý để mà ông ngồi cái ghế tổng bí thư đó và ông cho rằng là cái ghế mà tổng bí thư này đó là phải là người bắc có lý luận <laughs> phải là người bắc có lý luận thế không khổ cho cái đất nước mình thành ra đó hôm nay tôi muốn trình bày với quý anh chị em là cái tên tổng bí thư nguyễn phú trọng là cái một cái tên gọi là hám quyền hám quyền bằng nhiều cái thủ đoạn để mà giữ cái cái cái, cái ghế của mình vạch mặt ra cái cái tên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà chính những cái câu nói của ổng đó lại là kêu gọi là mấy cái cán bộ đảng viên những cái ủy viên trung ương bộ chính trị là tuyệt đối nha tuyệt đối không có được tham vọng quyền lực cái đó là cái lưu manh lưu manh vô cùng luôn nó loại hết tất cả những cái người mà mà mà mà nó muốn loại trong khi đó cái mà đó là cái chuyện bình thường dạ, chào bạn uh, phạm hồng lam nha cái chuyện mà mà cái chuyện đó rất, rất là bình thường con người ta đó thì tự nhiên là phải thích quyền lực thôi thích quyền lực ờ, là có cái tham vọng cái tham vọng à, mỗi ngày mình làm việc tiến bộ thêm mình làm việc mình lên chức lên lương thêm quyền hành con người đâu có ai tránh khỏi điều đó đâu mà nhờ những cái cái việc mà ham muốn của con người như vậy thì cái thế giới này nó mới phát triển nó mới tiến bộ được thử hỏi con người mà không có ham muốn nhiều kiến thức ai là không ham muốn nhiều kiến thức ai cũng ham muốn nhiều kiến thức để hiểu biết để mà làm cái điều này làm cái điều nọ có ích cho xã hội ai cũng muốn ai cũng muốn điều tốt đẹp cho mình ai cũng muốn nhiều tiền bạc ai cũng muốn có cái việc làm tốt cái việc làm ngon ai cũng muốn điều đó nó nó là cái cái cái cái bản chất của con người rồi nó là một cái chuyện rất là bình thường mà mà con người người ta làm bình thường như vậy thế thì cái ông tổng bí thư này ông là cấm ông nói tuyệt đối tuyệt đối không có tham vọng quyền lực à, quý anh chị em nghe có đã không mà ổng là một tên tổng bí thư tổng bí thư cái quyền hành gọi là tuyệt đối giống như là một ông vua mà một ông vua mà kém hiểu biết như thế này làm sao mà để ông ngồi trên cái ghế quyền lực như vậy được hôm nay tv 256 lên tiếng là muốn gọi là dẹp bỏ cái cái cái cái cái, cái quyền lực của cái đảng cộng sản này một cái đảng cộng sản mà một cái tên tổng bí thư không hiểu không có hiểu biết hoàn toàn không hiểu biết không có hiểu biết về cái vấn đề mà tham vọng quyền lực mà khác với hám quyền lực như thế nào ở đây cái việc phân biệt ra nó rất rõ những người mà hám quyền lực là những người giống như ông tổng bí thư nguyễn phú trọng những người mà hám quyền lực là giống như là ông Hồ Chí Minh hai đây đây là cái hai cái nhân vật mà thí dụ mà nó rõ rệt nhất tại vì cái người mà hám quyền lực là cái người mà bất chấp thủ đoạn họ có thể sử dụng tất cả mọi thủ đoạn để họ tranh giành quyền lực để mà đẩy người ta đạp người ta xuống họ cướp quyền hành cướp cái chính quyền của Trần Trọng Kim Hồ Chí Minh ăn cướp ăn cướp giành quyền lực đó là cái xấu còn người ta có cái tham vọng quyền lực là cái cái cái bản chất của con người bản chất của con người ai cũng tham muốn điều đó nó phải là xấu quý anh chị thấy có thể là đồng ý thì thì đánh cho TV 256 số 1 <laughs> để TV coi, coi, coi quý anh chị em có đồng ý những cái điều mà TV 256 lên tiếng hay không đằng này đó mình làm uh, mình ý mình làm là tổng bí thư rồi mình đặt ra những cái luật lệ mà luật, luật, luật lệ mà rất là khôi hài giống là uh, những người đóng vai trò gọi là tổng bí thư là phải biết lý luận và là phải người bắt người bắt biết lý luận à, chào bạn uh, văn vũ dạ lâu ngày quá thì ờ, TV 256 không có không có livestream bữa nay thì ờ, buồn buồn thì nhớ đến uh, quý anh chị em mà nói cho ngay đó thì uh, mỗi lần mà TV 256 đó, mà livestream đó thì không có được đông khách ừ. có thể là nhiều khi mình uh, ăn nói nó không có duyên biết không <laughs> thành ra không có được đông khách thành ra nên nên làm mình cũng nhiều khi đó mình cũng ừ, mình cũng chán ngán đó chứ thành ra mình thấy nhiều người người ta livestream nó lên tất cả mấy chục ngàn cả ngàn người cả ngàn người xem nhưng mà mỗi lần TV256 lên đó thì uh, nhiều lắm uh, là có cỡ khoảng hai chục người xem là vui lắm rồi nghe không sự thật mình thích nói lắm chứ và nói trên ngay đó mà mình muốn nói đề tài nào cũng được hết TV hai sáu cũng quen quen vấn đề mà mà sinh hoạt nói chuyện ờ, như thế này rồi mình livestream cũng đã là mấy chục lần rồi đó hai mươi mấy hai mươi mấy lần rồi đó mà có thể mình ờ, mình livestream hình như là nó, nó tùy hứng thôi chứ nó không phải rằng là mình mình mỗi ngày thành ra cái số người tham dự thì không được đông đảo ừ. một người mà tổng bí thư đó mình thấy nó cái trách nhiệm nó lớn lắm qua cái sự việc mà bắt ăn ông Trịnh Xuân Thanh đó ở Bình Đức đó một người bắt ờ, một người tổng bí thư mà hành xử như là cái một bọn gọi là khủng bố nó là khủng bố chứ còn gì nữa khi anh đến cái quốc gia người người ta mà anh bắt những cái người khủng bố như vậy anh bắt như bắt người như vậy có vũ khí như vậy thì thì ờ, cả thế giới lên đảng anh gọi là cái đảng đảng cộng sản của các anh là đảng khủng bố à. nó đương nhiên à anh bắt cóc người mà thì khi mà mình ờ, ông Nguyễn Phú Trọng đó ổng là một cái đảng trưởng như vậy thì cái trách nhiệm mà ông phải phải lớn lắm mà ông phải có cái lòng tự trọng phải có lòng tự trọng chứ tại vì tại vì nguyên do là cá nhân của mình cái tham vọng quyền lực của nó quá lớn rồi mình mình đi mình bắt cóc người ta như vậy ở đây tivi không nói mấy cái người mà bắt cóc nhưng mà tivi nghĩ rằng là, là ờ, tất cả là um, đầu dây mối nhợ là là cái tên tổng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ có ổng ra lệnh thì thì mấy nhân viên ở dưới thì phải thi hành theo và ổng đó phát động cái phong trào gọi là chống tham nhũng mà bởi vì cái ông này ông nhiều ông nhiều cái câu nói mà tệ hại ghê đó đánh tham nhũng mà sợ vỡ bình không? mở miệng ra mà nói đánh tham nhũng chẳng khác gì ờ, ta đánh ta một người tổng bí thư là giống như một người ông vua mà nói chuyện mà thiếu sự hiểu biết như vậy khi mà ông nói ta đánh ta thì mình phải hiểu ngay rằng là ông cũng là người tham nhũng rồi Ông tham nhũng mà ông đánh tham nhũng làm sao được không? nói rằng người ta biết là cái ý mình như thế nào hết trơn rồi ổng không tham dũng làm sao mà có cái tượng vàng uh, Formosa nó tặng rồi làm sao có hai căn nhà ở Sibutra đó những lời đó là những lời mà tố cáo của của ông uh, ông Thanh đó ông Thanh ông bị bắt đó thì trước khi ông bị bắt thì những cái lời tố cáo của ông bởi vì ông tố cáo Nguyễn Phú Trọng như vậy thành ra ông ông nóng lòng <laughs> ổng nóng lòng quá ổng mới bắt cái ông trịnh xuân thanh vì trong cái việc làm của ổng nó nó gây ra cái cái vấn nạn rất là lớn là nước Đức gọi là cắt đứt quan hệ ngoại giao luôn rồi đuổi tất cả những cái người đại sứ gọi là về nước và bây giờ vận động luôn cả Âu Châu gọi là tẩy chay vấn đề mà ký kết những cái hiệp định về thương mại hiệp định về thương mại mà 42 tỷ đô la quý anh chị em nghĩ coi ổng làm thất thoát cái, cho cái đất nước này như thế nào mà đến giờ này ổng vẫn còn tại vị ổng ổng vẫn gọi là mang cái chức vụ tổng bí thư nếu mà con người ta có tự trọng người ta đã từ chức lâu rồi không có ai mà mà mà ở cái chức vụ mà, mà tổng bí thư như vậy mà mình làm điều sai trái như vậy mình làm điều sai trái để cả thế giới lên án lên án cái đảng cộng sản này là cái đảng tội ác cái đảng cộng sản này là cái đảng khủng bố mà không có tránh được không có tránh được cái tiếng đó từ bên mỹ bên úc bên canada đồng bào Việt Nam khắp nơi biểu tình phản đối. Mai mốt đây đó, chính phủ Hoa Kỳ, rồi chính phủ Canada, rồi chính phủ Nhật Bản nữa, sẽ lên tiếng chứ chuyện này nó không yên đâu. Chuyện này TV256 muốn là chúng ta cần phải đào sâu. Đào sâu cái vụ Trịnh Xuân Thanh, đào sâu cái vụ mà mà ờ, Nguyễn Phú Trọng tội ác của Nguyễn Phú Trọng chưa kể đến những cái mà tội ác nó nó nó, nó liên quan chằng chịt đến đến cái chết của uh, chủ tịch nước rồi là trần đại quang nữa đến đến đến ngày hôm nay người ta nghi ngờ là có cái chết đó chủ tịch nước trần đại quang người ta nghi ngờ là bị đầu độc bởi chất phóng xạ Đinh Thế Quynh cũng gì, Đinh Thế Huynh cũng gì, Bởi vì đây là cái thời điểm mà TV256 nghĩ rằng là phải dứt, dứt điểm, làm sập đổ cái chế độ Cộng sản, giải tán cái chế độ Cộng sản, giải tán đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản rất là thô bỉ, đảng cộng sản người ta biết rõ nó là một cái đảng khủng bố và một cái đảng tội ác từ lâu rồi mà cả thế giới rồi là chịu nhịn chịu nhục biết bao nhiêu cái bản án mà bất công đối với những nhà đấu tranh dân chủ quý anh chị em thấy rõ điều đó từ những bà mẹ như là chị mẹ nắm nguyễn ngọc như như quỳnh có hai đứa con nhỏ dưới 10 tuổi mà đi bắt người mẹ người ta tà nhẫn cái gì chia cắt gia đình như vậy rồi bây giờ chúng ta không biết rằng là hai đứa bé phải sống như thế nào tại sao mà có những cái chế độ mà nó tàn nhẫn vô cùng như vậy nó tàn nhẫn với những cái người mà yêu nước như vậy phải mà chị mẹ nắm nó mà mà không có chị mẹ nắm mà có làm những cái gì mình tội ác thì mình cũng không nói nha trong khi chị là một người yêu nước chị đấu tranh cho cái đất nước này để mà bớt đi cái sự ô nhiễm môi trường chị lên tiếng về cái cái vấn đề Formosa chị lên tiếng về giặc tàu nó đang xâm lược cái đất nước chúng ta ở Nha Trang Phú Khánh ở nơi là dùng chỉ ở Rồi chưa nói đến chị Trần Thị Nga nữa. Chị Trần Thị Nga còn có hai đứa con nhỏ. Chị Trần Thị Nga còn có hai đứa, đứa nhỏ xíu à. Mà lại hành xử đối với một người phụ nữ như vậy. Một người phụ nữ đó đã từng bị đánh đập gãy chân, từng bị bắt tù nhiều lần. Mà bây giờ lại bắt giam con người ta như vậy bắt giam vì cái lòng yêu nước thôi chứ chị không có một cái một cái tù gì hết tù hình sự hay gì họ không có đâu tất cả là là gì, vì căm ghét người ta thôi cái vấn đề là bất đồng chính kiến thôi nó nói gọi thẳng là cái nó là tù chính trị chị Trần Thị Nga tù chính trị chị không có tội gì hết chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng không có tội gì hết thành ra nữa chúng ta làm sao phải cứu tất cả những người yêu nước này không có thể để mà cái tội ác nó cứ tiếp diễn tiếp diễn hàng ngày hoài mà nó tiếp diễn kéo nhau rồi là mấy chục năm luôn mấy chục năm chúng ta chứng kiến hàng hàng chục hàng chục lần trước tòa án cả thế giới cũng chứng kiến điều đó chứ không phải rằng là chúng ta không cả thế giới thấy những cái tòa án nó nó, nó ô dục lắm nó nhục nhã ghê lắm mà nó hại những người yêu nước như vậy không thể không thể nào mà ai có thể chấp nhận được những người đấu tranh không bao giờ chấp nhận được hết những người yêu nước không bao giờ chấp nhận được chúng ta phải cứu những người này những người này là những người người anh hùng anh hùng của dân tộc Việt Nam chứ không phải giống như cái bọn mà Nguyễn Phú Trọng đâu bọn Nguyễn Phú Trọng chính là những cái tên tội ác của dân tộc Việt Nam những cái tên tội đồ của dân tộc Việt Nam phải phân biệt phải biết mà tôi đi nghĩ rằng thời buổi này người ta đã biết rồi người ta đã biết hết rồi người ta đã biết tất cả những cái tên tội ác đó rồi biết bao nhiêu người đã lên tiếng rồi nhưng mà tất cả đó vì cái vấn đề nồi cơm vì cái vấn đề nồi cơm thành ra người ta chưa có bỏ hết nhưng mà TV khẳng định là trước sau nó cũng phải sụp đổ thôi không có chịu nổi là sức ép của cái toàn thế giới đâu nhất là sau cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh mà bị bắt cóc đấy cả thế giới lên án cả thế giới thù ghét cái chế độ cộng sản 27 quốc gia Âu Châu sẽ gọi là xóa sổ mà khi xưa đó khi xưa đó um, lúc đó là 28 quốc gia Âu Châu đó đã từng đưa ra nghị quyết 1481 rồi một nghị quyết 1481 nói rằng là, chủ nghĩa cộng sản là tội ác và đảng cộng sản cũng là tội ác nó là tội ác nhưng mà nó đó nó chỉ có cái tên thôi cái sự thật mà chính vì cái tên đó là cái mà quan trọng đó mình muốn nó phải xóa bỏ cái tên đó bây giờ thì rõ ràng là nó không còn cộng sản nhưng mà nó vẫn núp cái bóng bóng cái tên đó nó núp đằng sau cái tên đó để nó, nó, nó hành xử những tội ác để nó giam giữ những người yêu nước rồi nó làm tất cả các môi trường gọi là ô nhiễm con người Việt Nam bây giờ sống rất là khổ sống xung quanh rồi là mọi chất độc chất độc khắp mọi nơi chất độc từ không khí ô nhiễm rồi nguồn nước rồi nhất là thức ăn ăn cái gì cũng có độc hết mà nó không phải là là cái độc nó làm chết liền mà cái độc nó làm cho cái con người bị bị ung thư dị tật thử hỏi quý anh chị em hồi nào tới giờ nước Việt Nam mình đâu có bị bệnh ung thư mà mà mà, mà quá nhiều như vậy bệnh ung thư mà báo chí nó lên tiếng rằng là 300 người chết vì bệnh ung thư mỗi ngày quý anh chị thử có thể tưởng tượng nổi không hồi xưa người Việt Nam mình đâu có bị ung thư đó còn bây giờ đó mình mình dưỡng phải toàn là chất độc không à mà chất độc từ giặt tàu nó mang ra mang qua bên đây thôi rồi giặt tàu nó bây giờ nó xâm chiếm rồi là những cái quần đảo của mình nó xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa mà cái nhà cầm quyền độc ác này nó, nó độc ác với dân thôi nhưng mà nó rất là sợ giặc tàu tất cả nó nói là giờ dạ, tàu lạ không à người ta giết dân mình như thế mà cũng tàu lạ không à bởi vì người dân người ta nói rất là đúng đây là lũ mà hèn với giặc ác với dân quý anh chị em nào có um, có thắc mắc gì không có đặt câu hỏi cho TV256 không? bây giờ cũng 35 phút rồi TV nghĩ chắc cũng đã đủ rồi ha rồi dạ, xin ờ, TV256 xin ờ, tạm biệt ờ, quý anh chị em nha. Và dạ, TV xin chấm dứt livestream. Chào quý anh chị em.